Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay Minh Toàn xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách dùng phần mềm biên tập video Camtasia để chúng ta cắt ghép video và hình ảnh để thành một cái video mà như chúng ta muốn thì ở đây Minh Toàn đang à, dùng cái bản Camtasia đó là Camtasia 9 thì uh, ở đây thì Minh Toàn à, chia sẻ cho những người mà chưa biết thành những ai mà biết rồi thì cũng à, rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy à, bỏ qua một số cái đoạn để đến cái phần chính mà các bạn mong muốn và ở đây cũng mong quý vị và bạn hết sức thông cảm cho Minh Toàn bởi vì Minh Toàn là người miền Trung ờ, cái giọng điệu của Minh Toàn nó ăn theo cái giọng điệu vùng miền chính vì thế mà trong cái quá trình chia sẻ nếu chỗ nào khó nghe thì rất mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm cho Toàn nhé Ờ, ở đây là khi mà chúng ta tải cái phần mềm Camtasia về và mở lên thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này các bạn ạ thì chúng ta và để chúng ta lấy dữ liệu và chúng ta vào cái phần à, import media này chúng ta nhấn chuột trái vào đây Đấy. sau đó là chúng ta cũng đến tìm đến cái chỗ ổ nào mà chúng ta lưu các hình ảnh mà chúng ta muốn lấy chẳng hạn như toàn muốn lấy một số cái hình ảnh ở đây chúng toàn vào mục này Đấy. trong uh, ờ, chẳng hạn như ở đây toàn lấy một cái ờ, video này video này Đấy. ấn open xong nếu mà chúng ta muốn lấy tiếp chúng ta có thể là ấn vào dấu cộng này import media Đấy. ta lấy tiếp video nữa đây Đấy. chúng ta nhấn đúp chuột và chúng ta cũng có thể lấy ờ, thêm uh, toàn lấy ba video để uh, chúng toàn minh họa với quý các bạn nhé hay là toàn cứ lấy lấy cả đi lấy cả đi để chúng toàn minh họa luôn nhé thì ở đây uh, chẳng hạn như chúng ta đã lấy cái dữ liệu vào đây rồi thì chúng ta có thể là chúng ta bắt đầu chúng ta ghép nếu các bạn mà muốn cái video nào đầu tiên chúng ta hãy nhấn chuột trái và giữ kéo xuống cái text mà mình muốn ở đây Đấy ở đây có cái tách cuối cùng chúng ta kéo xuống tách một ở đây nhé và đây chúng ta thấy dài quá mà nhìn nó khó khó nhìn thì chúng ta cũng có thể chọn nó to nhỏ ở đấy các bạn này đấy, để cho dễ quan sát hơn sau đó anh toàn là sẽ cắt à, ghép thêm một cái video vào nữa thì minh à, toàn tiếp tục giữ nhấn chuột trái và giữ cái video mong muốn và kéo xuống đấy, chúng ta kéo xuống đây kéo xuống cùng cái tách video này lúc này quý vị bạn nhé đây là cái tách một này Đấy. và tiếp theo mình toàn muốn ghép một cái à, ảnh vào ở đây là cái ảnh thì mình toàn cũng giữ chuột và chúng ta kéo xuống này Đấy. thì ở đây thì à, các bạn thấy cái à, khung hình chúng ta nhìn thấy màn hình thấy một khung hình ở đây nhỏ nhỏ ở đây này thì ở đây chắc là sẽ có một cái ảnh Ờ, mà có một ảnh hoặc video mà nó không trùng vào cái khung hình của của mình mong muốn à đây thì cái ảnh này là là nó chất lượng của nó là chỉ là HD thôi tức là ờ, một ờ, một chất lượng HD ấy, chứ không phải là chất lượng Full HD như video ở đây video ở đây là mình toàn quay ở chất lượng là Full HD tức là 1920 x 1080 pixel và đây thì uh, chúng ta thấy cái này thì chúng ta có thể kéo cái này lên Đấy. chúng ta kéo cái đây lên góc xong chúng ta kéo rộng cái này ra và nếu mà đây là hình ảnh của việc bạn nhé còn nếu mà video mà quý vị bạn kéo như thế nó sẽ cái chất lượng nó sẽ không đã đảm bảo thành ra nếu mà quý vị bạn mà không quay cùng một cái video mà cùng một chất lượng thì chúng ta hãy làm những cái chất lượng mà video nó quý vị bạn có mà nó thấp nhất đấy thì là chất lượng nó sẽ ổn hơn thì ở đây mình toàn đã có hai cái video và một cái ảnh thì ờ, quý vị các bạn ờ, sẽ xem nhé ở đây thì chẳng hạn như là toàn muốn cắt một cái đoạn nào đấy ở trong video này thì toàn làm như thế nào đây chẳng hạn như là toàn ờ, muốn cắt một cái đoạn ở ở cái video video này quý vị các bạn nhé thì toàn làm như thế nào thì các bạn khi mà chúng ta nhìn à, đấy ở ờ, toàn muốn cắt cái đoạn này đoạn mà mình đang chuẩn bị chưa nói thì là có thể là các bạn à, dùng cái cho cái cái cái con trỏ này đến cái vị trí mà mình muốn bắt đầu xong ta ấn cái nút này đấy, ta ấn nút này thì nó tự dưng cắt đôi ra đấy các bạn thấy không cắt đôi ra và chúng ta có thể là xóa cái này đi này đấy xóa cái này đi bằng cách là chúng ta nhấn chuột phải chọn xóa Đấy. xong ta kéo cái này giữ chuột trái kéo thẳng vào đây khi mà chúng ta giữ chuột trái nhấn kéo vào thì việc bạn thấy ở cái đoạn sau này nó sẽ bị mất một cái đoạn thì chúng ta phải kéo cái hình ảnh vào sát nhé tiếp theo đấy là một cách cắt cách thứ hai chẳng hạn như ở đây là mình toàn muốn cắt một cái đoạn cuối để các bạn đây cái cái cái cái đoạn này là mình muốn cắt đi này. bởi vì là đoạn này là mình đang chỉnh máy quay thì mình muốn cắt đoạn này đi đến cái chỗ chỗ này đấy. thì quý vị bạn cũng có thể làm một cách cắt thứ hai đấy là chúng ta cắt nhấn vào video này, này. video mà chúng ta muốn cắt xong ta khi đưa ra khi mà cái mũi tên nó hiện hai chiều này quý vị bạn kéo vào đây. đấy chúng ta kéo vào đây đấy thì chúng ta đấy là cũng một cái cắt lượng đấy là hai cái cắt và chúng ta phải kéo cái này vào với bạn nhé đấy là cái cách mà chúng ta cắt video còn cái cách mà chúng ta ghép thêm ảnh thì như các bạn thấy là mình toàn vừa ghép thêm một cái ảnh đây là cái ảnh đây đây là cái hình ảnh chứ không phải là cái video hình ảnh thì nó chỉ có ảnh không thôi thì thành ra là nếu mà cái độ dài của cái ảnh này quý bạn muốn 2 phút 3 phút hay một phút chúng ta có thể kéo ra hay hoặc chúng ta có thể thu lại để nó ngắn theo cái mục đích mà chúng ta muốn sử dụng hay kéo ra và thu vào bạn nhé à, một cái nữa ở đây là ghép ảnh rồi thì chúng ta muốn có thể ở đây không biết là cái ảnh này chắc là chưa chưa có cái âm thanh thì chúng ta có thể muốn ghép cái âm thanh vào yếu tố cái ảnh này chẳng hạn đây thì các bạn thấy nó đang chạy nhưng mà không có âm thanh đúng không ạ đây các bạn à, xem lại chút nhé đây đấy đến đây là không có âm thanh nữa đúng không ạ thì bây giờ chúng ta muốn à, thêm cái âm thanh khi mà cái, cái ảnh này xuất hiện thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ lấy à, một cái âm thanh mà chúng ta mong muốn xong ta cho vào ở đây bằng cách là chúng ta có thể thêm dấu cộng này quý vị bạn này chúng ta chọn ở đây để chúng ta chọn âm thanh nhé âm thanh như khi quý vị bạn để ở đâu chúng ta muốn lấy cái âm thanh nào ấy xong rồi chúng ta nhấn ok là open là nó sẽ vào đây vào đây thì bắt đầu chúng ta kéo âm thanh và thả xuống đây nếu âm thanh này quý vị bạn nó dài quá chúng ta có thể là cắt bớt nó bằng giống như cắt video lúc nãy chúng ta có thể kéo nó như này Đấy ta có thể kéo nó như này hoặc chúng ta ta có thể làm một động tác nữa đấy là chúng ta cho cái mũi này đến cái cuối cái ảnh này của chúng ta ấn vào đây chuột trái vào đây một cái xong ta ấn cái thanh này đấy, công cụ này và đây đây là nó đang cắt được thành hai đoạn này chúng ta có thể ấn chuột phải chúng ta xóa cái này đi đấy, thì đây quý vị bạn à, nghe sẽ có âm thanh ở cái ảnh rồi nhé nghe thử bạn nhé đấy là chúng ta đã có một cái cái âm thanh rồi đó là cái cách mà chúng ta ghép âm thanh và khi mà chúng ta ghép âm thanh mà chúng ta chẳng hạn như cái âm thanh này mà chúng ta để vào đây thì nó sẽ là áp cái tiếng của cái cái cái video này quý vị các bạn ạ nó sẽ áp bởi vì là là hai âm thanh mà cái video này cũng có âm thanh và cái này cũng là âm thanh thì nó sẽ bị áp đây đấy thì chúng ta không nên là ấy một là chúng ta cho nhạc nền thì chúng ta có thể cho to nhỏ âm thanh ở đây đấy đây, đây quý vị bạn nghe lại âm thanh nó nhỏ hơn này. đấy chúng ta có thể cho âm thanh to nhỏ ở đây nữa quý vị bạn nhé đây chúng ta ấn vào cái cái video đấy chúng ta kéo lên hoặc là chúng ta kéo xuống là tùy chúng ta Đấy. hoặc là giữa các video này thì quý bạn đã thấy cái sư chuyển cảnh nó chưa có ở đây Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn Đấy, nó không có chuyển cảnh với các bạn ạ thì à, nếu mà quý bạn muốn có cái chuyển cảnh mà nó được à, tốt hơn thì nó đẹp cái video nó đẹp hơn thì chúng ta hãy vào cái đây nhấn chuột trái vào đây đấy và trong này có rất là nhiều cái chuyển cảnh để cho chúng ta chọn chúng ta có thể kéo xuống hoặc kéo lên để chúng ta chọn chẳng hạn như đây quý vị các bạn để con trỏ vào đây con chuột vào đây thì à, nó sẽ hiện ra cái cái mà mình ờ, cái cái hiệu ứng mà chúng ta muốn Đấy. và chúng ta muốn cái nào thì chúng ta có thể chọn cái đấy chẳng hạn như là mình ờ, mình toàn sẽ là chọn cái này quý các bạn nhé thì ờ, mình toàn sẽ giữ chuột trái ấn chuột trái và giữ kéo xuống để giữa hai cái video này và kể cả nếu mà cái ảnh này cũng thế các bạn nhé cái ảnh này giữa video và ảnh chúng ta có thể ghép được đây chẳng hạn mình toàn muốn lấy cái này chúng ta để vào đây đấy thì bây giờ các bạn xem lại nhé nó có cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn chào à, bà con cô bác ở đây thì nó cái hiệu ứng này thì quý vị bạn ạ bởi vì là trong cái phần mềm Camtasia này khi mà chúng ta sử dụng ấy thì uh, nó nó sẽ là bị giật giật đấy bởi vì máy yếu hay là máy tùy vào máy tính của mình yếu hay khỏe nữa thành ra là quý bạn cũng yên tâm khi mà chúng ta chọn vào chúng ta xuất ra video thì nó sẽ không bị giật xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đấy nó có hiệu ứng chuyển ờ, đúng rồi thì ờ, ở đây là các bạn ờ, chúng ta nó thấy bị giật ở thế thì các bạn cũng đừng có lo nhé bởi vì khi mà chúng ta xuất ra video là nó sẽ không bị giật nữa đâu thì ở đây là cái cách mà chúng ta chuyển cảnh dựa các video với nhau hoặc là giữa video với ảnh hoặc là cách chúng ta ghép thêm à, ảnh vào video hoặc nhạc vào video và ở đây chẳng hạn như các bạn mà muốn ghép thêm một cái cái nhạc nữa ở ờ, cái video nữa chúng ta có thể là ghép thêm được các bạn nhé chẳng hạn như ở đây chúng ta kéo video này đấy muốn ghép thêm một video này vào đây nữa thì chúng ta kéo xuống đấy và chúng ta nên nhớ là chúng ta ghép ảnh và video là vào cùng một cái track ở đây là Tách số 1 mình toàn đang làm việc ở trên tách số 1 này. Còn tách số 2 ở đây là âm thanh này thì uh, chúng ta ghép video và ảnh vào cùng một trách như này quý vị bạn nha chứ nếu mà chúng ta ghép vào trên này ghép vào cái trách à, trách này cái chỗ này là âm thanh thì nó chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái à, cái mà hình ảnh cái chuyển cảnh như này sẽ không được đâu các bạn thành ra là chúng ta phải ghép vào qua cùng dưới để chúng ta chọn cái chuyển cảnh đấy hạn như ở đây mình toàn muốn ờ, chọn cái này chẳng hạn chúng ta kéo xuống đây chúng ta thả vào giữa Đó. và muốn tiếng to hơn thì chúng ta có thể nâng lên hoặc chúng ta hạ xuống đây các bạn xem lại một chút nhé đấy đấy là cái cách mà chúng ta ghép video và ghép uh, ảnh cũng như là âm thanh thì uh, hôm nay thì Minh Toàn cũng không làm mất thời gian của quý vị các bạn nữa uh, để ờ, video sau Minh Toàn sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta sẽ ghép được uh, logo logo của mình và uh, cái cách mà chúng ta ghép các cái chữ hay làm chữ xoay hay logo xoay hay là chữ nó chạy ở trong video mà quý vị bạn có thể thấy ở trên một số cái video đấy thì cái đấy nó cũng không khó đâu các bạn ạ à. thì uh, Minh Toàn sẽ ờ, chia sẻ và những cái đấy vào một cái video tiếp theo thì để xem những cái video tiếp theo mà hấp dẫn thì ờ, cũng rất mong cái việc bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh cái ờ, nút ở góc cuối màn hình của quý vị bạn đang xem đấy đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí các bạn nhé thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để mà theo dõi những cái video mới hữu ích khác cũng như đó là một cái hành động để ủng hộ uh, kênh của Minh Toàn uh, giúp toàn à, có thêm cái động lực để ngày có nhiều cái video hữu ích hơn hay hơn để phục vụ à, bạn được tốt hơn thì à, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều khi mà dành thời gian xem video này và nếu mà quý vị bạn thấy video hay thì xin quý vị các bạn hãy chia sẻ nó đến nhiều người xem và ủng hộ kênh của Minh Toàn nhé thì cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều xin hẹn gặp lại quý vị các bạn